xa xăm có tiếng thở dài khẳng sâu mỗi tình không phôi phai tiếc cho duyên phận mình ngang trai